Xin chào các bạn, bây giờ mình sẽ giới thiệu uh, mọi người cây đàn Fujiman K150 Cây đàn này vừa về với những tính năng mới kết nối bằng cổng USB, cổng điện thoại Đàn màu trắng rất là đẹp, tinh xương dành cho mấy em nhà có điều kiện sạch sẽ hợp vệ sinh xà đà màu trắng đàn này với 300 chai điệu giá rẻ lắm mọi người ơi đáng thử xem ai đáng đúng giá giảm liền 30 phần trăm rồi đủ rồi đủ rồi đánh quảng cáo test cho khách thôi đánh dữ vậy bạn ok vậy nha mọi người sắm cái đàn Kuziman K150 đúng là hợp thời trang năm 2020 tạm biệt mọi người hẹn gặp lại tại Hoàng Piano